rồi mấy cái thằng anti-fan của anh nó sẽ giật tích lên Di Nguyễn phá sản, Di Nguyễn lừa đảo Có thêm thằng này còn ghê nữa, Di Nguyễn phản quốc nó, nó, nó Giờ nó, nó ngoài ra, rồi Di Nguyễn đét nữa, bà mẹ tụi mày Các bạn ơi, trước khi xem video của sếp Di Nguyễn Các bạn nhớ like kênh của sếp Di Nguyễn nha Nhắc nhở nhẹ <laughs> Xin chào bạn đến à, chương trình vlog của Di Nguyễn à, Giờ Di Nguyễn chỉ dành 5 à, phút, uy tín 5 phút để à, trần tình để trần tình cũng như để thể hiện quan điểm ở cái chỗ này thì à, mấy ngày hôm nay có à, lực lượng lực, lực lượng anti fan của Duy Nguyễn nó à, khá là đông vô <laughs> tấn công cá nhân anh Duy Nguyễn công kích này nọ kia các kiểu nói là anh Duy Nguyễn à, bỏ tiền ra viết báo wow. nói là anh Duy Nguyễn à, chân sao anh Duy Nguyễn à, bỏ tiền ra để à, bia rảnh cá nhân xin lỗi không có cái đó nó thì thẳng với bạn luôn tại sao có những cái chuyện đó tại vì á, nó thấy tên tuổi anh Duy Nguyễn xuất hiện trên những cái báo lớn á những cái báo lớn á xong rồi nó nói ừ này thuê người viết báo đồ pa đồ hôm nay bbt làm ăn phá sản đồ ờ đó cái kiểu dạng vậy thì uh, cho dương nguyễn trần tình một chút xíu đó là có ba cái sự việc trong 300 sự việc thì liệt kê ba sự việc thôi có một cái chương trình app nào của thằng momo á nó thi cái khỉ gì không biết thì tôi không biết app đó mà tôi cũng không có thi cái đó nữa tự nhiên nó có một cái câu hỏi vậy nè mấy em câu hỏi gì quên mẹ thằng kia nó nó nó gửi nằm đâu mất tiêu rồi có câu hỏi câu hỏi à, gì hai trên năm trăm tám sáu điểm gì đó của tiếng đạt nào chơi vẫn biết lê bộ lực lê bộ lực gì đó nó hỏi là à, đâu là doanh nhân thành đạt giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất việt nam bbt và đi lên từ bộ phận đổ lộn từ bộ môn thể dục thể hình a di nguyễn b phạm văn mách c lý đức cái nó nói anh á là anh anh bỏ tiền cho cái thằng mà soạn cái app này anh bỏ tiền cho cái thằng mà viết cái cái chương trình này nè nó để cho nó đưa cái tên anh vô đó nhưng mà anh nói thẳng á xin lỗi thằng Duy Nguyễn này nó có tiền thiệt wow. nhưng mà không bao giờ nó bỏ tiền nó làm những cái chuyện sàm lông mà thiếu thực tế ok cái đó là quan điểm của anh đó anh anh anh bây giờ là anh anh nổi tiếng rồi anh không cần phải làm cái trò này đúng không ví dụ như các bạn mới ra đường kinh doanh đó thì các bạn cần phải chạy bonso quảng cáo đúng không còn còn bonso quảng cáo mà bbt còn không chơi nữa thì các bạn kêu tôi bỏ tiền ra làm cái chuyện này thơ là viễn vông mà thêm cái nữa nếu mà tôi đã bỏ tiền để tôi làm chuyện này á thì tôi viết câu văn nó phải hay hơn nó phải trao chuốt hơn nó phải nó phải nó phải đẳng cấp hơn chứ không thể nào viết cái câu văn mà nó lũng cà lũng củng vậy được đúng không tự nhiên giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất việt nam bbt nghe nó suông không các bạn đúng không bạn nghe câu văn của tôi nè cho bạn nghe cái câu văn của tôi nè nha BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại lớn nhất và phát triển năng động nhất Việt Nam. Có đầu có đuôi, có văn có tự đàng hoàng. Với sự bước phá thần kỳ sau 8 năm thành lập, BBT đã sở hữu 4 tòa building hoành tráng tọa lạc đủ 4 hướng Đông Tây, Nam Bắc của thành phố 13 triệu dân đang sinh sống và làm việc. Tổng diện tích văn phòng và kho bãi của BBT lên đến hơn 10.000 m2. Đó, cái đó là cái văn phòng của Duy. Còn cái này văn phòng này văn phòng của thằng nào không biết nữa. Tôi không biết là thằng này nó có biết tôi hay không hay là nó lụm đâu trên mạng nó đưa vô như vậy nè. Nó, rồi xong rồi mấy thằng kia nó mấy thằng kia nó chơi game mà nó biết mình cái nó chụp hình nó gửi mình nó hỏi ủa anh Di mua này luôn rồi hả anh Di liên kết với Momo tài khoản momo tao còn chưa có liên kết gì mày đúng không anh biết momo là cái ví điện tử thôi nhưng mà tài khoản momo anh chưa có nữa yes. không thể nào một cái đầu mà chuyên văn như anh duy á mà viết ra cái câu là đâu là doanh nhân thành đạt phải giám đốc công ty phân phối thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam BBT và đi lên từ bộ môn thể dục thể hình đúng không từ vựng thì sánh số câu văn thì nó lũng củng không thể nào là anh duy được nên anh xua bằng danh dự trách nhiệm bản thân anh nói anh không biết này đó là một rồi cái thứ hai nữa cái gì cái xấu là cứ, cứ lôi di nguyễn vô nữa nè nha xấu hơn cái lôi di nguyễn vô cái thứ cái thứ hai á là gì trên vn express vn express tờ báo được nhiều người đọc lớn nhất việt nam nó nói là di nguyễn chia sẻ cách tập luyện thể dục thành sai cách gì đó không biết cái nó ổn gì thuê chiếc báo luôn ha anh anh thuê bài để nhiêu tiền anh mẹ tao thuê viết báo thì tao nổi gì công ty tao không thuê thôi tao thuê viết báo gì đâu mà lên trên trên trên đó chỉ động tác tập gym ông nội <laughs> không có thuê ông ơi tôi khổ quá đó xong rồi á ở trên trang việt nam net cũng có một bài giống vậy luôn những sai lầm về thể hình do duy nguyễn chia sẻ gì đó abc không biết nữa cái đó anh Duy giờ chơi pa với báo này nọ kia đài hợp tác này nọ kia đi vô showbiz làm tăng sắc sắc tăng gì tờ lưa hết quan điểm của anh là không có anh không bao giờ dùng cái đồng tiền đó mà anh đầu tư mà nó không có rõ ràng nó không ra có mục đích cụ thể thí dụ như anh có mà thuê viết báo thì anh nổi về công ty của anh cho người ta biết chứ anh nổ về cái động tác sai xiết là làm gì yes. nó còn hoặc là anh phải làm cái chương trình gì đó nó lớn này nọ kia chứ đâu thể nào anh làm những cái việc nhỏ nhặt như vậy đó cái này là những cái truyền thông mà gọi là anh độc lập anh không biết tức là chịu người ta không làm gì làm thật sự mà nếu như cái xe của anh thôi nó quăng lên mạng từ lưa hết thì anh cũng khỏi đỡ luôn xe của anh bị tai nạn đó cái à, cái auto pro hay là kha pro từ lưa tinh tế chơi luôn xong rồi tên trển rồi giết giết giết hài lắm tên tao sai nữa mà rồi xong rồi à, thông tin tiền sửa rồi tao rất lên lưa hết trơn à nói chung là báo bây giờ nó có cái màn mà màn không hết cái màn mà đi kiếm thông tin cái màn đi kiếm phốt này phốt nọ để người ta đăng lên kệ người ta nhưng mà không có nghĩa là anh đưa pháo cho người ta đăng tự người ta đăng thôi anh chỉ có một trang duy nhất đó là trang duy nguyễn đam trẩu thôi đam chúa đó nó là cái trang mà anh hay đam anh hay nói về chuyện đời còn cái trang mà duy nguyễn facebook tích xanh á thì cái trang đó là trang cá nhân của anh nó anh anh thể hiện cái cảm xúc cá nhân anh thể hiện cái góc nhìn cá nhân anh không có bình luận gì trên trang cá nhân hết á à, youtube anh có ba kênh kênh thứ nhất là kênh thể hình online là kênh đó kênh truyền thống từ xưa tới giờ rồi kênh thứ hai là kênh Duy Nguyễn THOL đó và kênh thứ ba đó là kênh BBT Sim and Supplement đó là ba kênh còn mấy cái kênh còn lại là đam gắt đam không gắt hay là thánh chém hay chém gió hay bá đạo gì gì đó là của fan anh đó của fan của anh người ta lấy cái video của anh livestream đó người ta đăng lên người ta kiếm tiền quảng cáo người ta sống ok nó anh cũng nhận được đồng bạc nào tiền từ từ từ cái đám đó đâu nhưng mà lâu lâu thì nói ừ cảm ơn anh Duy Nguyễn em có được uh, tháng uh, tháng lương đầu tiên từ YouTube em mua ủng hộ anh uh, hủ súp 500k đồ hay là đôi giày 500k đồ đó thì có anh không có nhiều kinh như đâu bây giờ tên bây giờ bây giờ cái sệt chỉ sệt hai chữ Di Nguyễn cái tôi tôi cũng sợ luôn á nè giờ sệt thử rồi Di Nguyễn ơi trời ơi nó ra quá trời luôn nội nó video nè trời ơi Facebook đồ nè cũng may á nha cũng may là nó nó nó nó có những cái à, cái bài cũng không có tệ lắm đúng không nè nè Duy Nguyễn chỉ là những sai lầm nè nè nè Via Red nè đó nè ra báo nè Via Red đồ THOL Duy Nguyễn này nọ kia rồi mấy cái thằng anti-fan của anh nó sẽ giật tích lên Duy Nguyễn phá sản Duy Nguyễn lừa đảo có thêm thằng này còn ghê nữa Duy Nguyễn phản quốc trời đất ơi mẹ bốn cái nhà Sài Gòn phản cho ai ở trời nó chơi như vậy đó mấy em nên nó thật cái sự tụi em phải tin anh anh là Duy Nguyễn chỉ có như đó thôi còn bây giờ trên mạng nó xào nó nắng nó trẻ phần phần thì gọi là mấy thằng bị lóc cái tức phần phần thì đối thủ làm ăn nó ganh nó, phần là mấy bạn bên kia nhột tại vì anh anh đi qua quả anh không anh anh anh, anh ít chơi với mấy bạn bên kia mấy bạn bên kia nhiều khi có những cái vấn đề bạn nói chuyện không hợp với em nó, nó, nó giờ nó, nó, nó ngoài ra ở dưới nguyễn đét nữa bà mẹ tụi mày trời đất ơi đét là chết đó mấy em nè nè trời ơi sệt nè duy nguyễn đét ừ, vừa phải thôi cái từ khóa google nó gợi ý á cái từ khóa google nó gợi ý tức là tụi nó phải sệt nhiều nó mới gợi ý Ủa, Duy Nguyễn phá sản Xong rồi bồ Duy Nguyễn nữa Trời ơi trời bồ tao kệ bà tao tụi bay cũng quan tâm nữa Chịu hết nổi luôn Nè báo Vinh nè Báo người đưa tin nữa Tùm lâm báo luôn vi vovay cái gì cái gì vậy vi voz.vn nữa Di Nguyễn THOL BBT từng bị chửi vì kiến thức quá kém à mọi người nó không hết chuyện anh này mày nè vovovz rất trời ơi trời tụi quay hết chuyện rồi anh sống mà đâu có đạp đuôi thằng nào đâu mà sao có cái gì đâu mà nó vô nó nó phá anh dư trời nhiều khi á tự nhiên cái cái cái cái, cái ờ, mấy thằng ờ, pha nó vô hỏi ủa nhiều người anh bị xe đụng có sao không mà không phải cái vụ đó tức là thằng khứa nào đang tung tin trên mạng nó tao bị xe đụng đâu què giò lánh lết á cái fan tao tưởng thiệt mà vô hỏi chơi vậy đó mấy em gì đây nè nó nói nè anh duy này tập gym 17 năm trời mà ngoài đời mất xô mất muscle đẹp bằng 1 phần ba trong ảnh mày ra đây mày đi ra đây mày coi đẹp một phần ba hay hai phần ba Bố lâu Rồi cái mặt vẫn xấu Mặt mà đẹp bằng mặt tao không Ồ mấy có tẩu tre mất dạy không mấy em Chiều cao thì chắc khoảng mét sáu lăm Rồi mày tới đây mày cầm tiền tới đây cá Coi mét sáu lăm không Nó bởi vậy Cái lũ trẻ trâu á Nó không có dành thời gian nó đi học bài Nó đi làm việc Nó kiếm tiền Nó nuôi cha nuôi mẹ nó Nó nó, nó đi nó sống nó hóng về Duy Nguyễn nóng vậy nè nè nè trên video sách nè trang cũng lớn bộ không giỡn đâu xong rồi cái khác ba nhiêu comment à, giờ lên youtube sợ tên di nguyễn là ra nói chuyện cũng hay lắm mà sao người ta ghét tài năng của di nguyễn hay sao chửi dữ vậy mấy thím <laughs> thằng khác cho binh thằng khác cho binh mấy em xong thằng khứa kìa xem thằng này giải trí lắm đồ mà thôi cái thiết của nó mà kéo đi ô nó kéo đi quá trời luôn trời ơi nó chơi trên diễn đàn nè ai biết rõ tiểu sử anh duy này không nhỉ rồi xong rồi thằng nào cứ kìa cái gì mà uh, diêm chúa là idol rồi xong rồi có thằng nó ngồi nó bói giùm tao tài sản giờ trên tâm tỷ nữa gì nó chửi rồi mày anh xin anh xin lỗi bạn đọc nguyên văn nó chửi nha trên 100 là cái méo gì cái méo gì với nó ai nói gì thì nói nếu chuyên ngành thực phẩm bổ sung thì phải biết thằng Di Nguyễn này là trùm về súp thể thao ở Việt Nam này luôn nó là nhà phân phối uh, gì phân phối ờ, độc quyền chính hãng bán mắc hơn nhưng 100% là hàng xịn và chế độ hậu mãi tốt giống như iPhone Việt Nam vậy đó các thể loại kia kia kia kia à, so về tiếng nói trong ngành game ở Việt Nam thì bợ nó dài dài còn méo kịp đấy chứ à, cái gì à, còn so tiền thì đợi thằng Duy này nó bảo cỡ cỡ nào tao không đọc tên nha mấy em nè về Việt Nam làm lính cho nó còn éo hèm nói chung thằng này nó không biết nó khen nó chơi nữa mẹ ơi nó tóm lại đọc như vậy đó đó mấy em bởi vậy em thấy không bây giờ tụi em gặp cái thông tin gì về Duy Nguyễn mấy em phải cẩn thận toàn là quăng bom không à toàn là quăng bom không à xạo xạo không à đó nên tụi em muốn gì muốn đó tụi em muốn biết về anh và tôi muốn hiểu về anh về nguyên tắc về cách sống về ờ, định hướng về kiến thức về thể hình thì tới BBT tập gym uống súp và xem like của Như Nguyễn like của Như Nguyễn phát hàng ngày mỗi ngày hai số đó nói tùm lum chuyện hết trơn hết trời á nó vui lắm xem qua là kiến thức free và kiến thức của người từ bần cổ nông cho tới có tiền chứ tụi em đừng bao giờ mà nghe xào xào trên mạng tụi nó đồn thổi với anh nó nói xấu anh để cho đạt đích thương mại của nó cái đó là nó sự thật nhưng mà mấy em yên tâm đi anh đã sống tới ngày hôm nay rồi anh là một doanh nhân thành đạt rồi những cái áp lực cốc đó không thể nào làm gục ngã được anh anh luôn đồng hành cùng các em với điều kiện các em phải đồng hành cùng anh trong vấn đề sub và gym bye bye cảm ơn các em theo dõi video hay thì mua sub đi ba giàu nghèo mẹ gì like xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài ba triệu